Hello, xin chào tất anh chị em và các bạn có mặt trong cái buổi à, livestream à, buổi chiều hôm nay. À, quan sát thị trường trong buổi chiều hôm nay thì tôi nhận thấy rằng là đây là thời điểm rất là rủi ro. Nên chính vì vậy tôi làm video video này để cho chúng ta biết rằng là à, nếu một nhà đầu tư thành công thì điều đầu tiên và điều cực kỳ quan trọng nhất là chúng ta cần phải giữ được tiền. Giữ được tiền hay chúng ta gọi là quản trị rủi ro à, bạn đầu tư bạn đúng 5 10 lần không quan trọng quan trọng là nếu bạn đúng thì bạn kiếm được bao nhiêu tiền và trong trường hợp bạn sai thì bạn mất bao nhiêu nếu chị em có nghe rõ thì hãy comment số 1 hãy comment số 1 để chúng ta bắt đầu chương trình live stream trong một vài phút nữa à, xin chào bạn Nguyễn Lộc xin bạn chào bạn Hoàng Tùng bạn Dương bạn à, Duy Phương bạn Nguyễn Linh xin chào bạn à, Trần Tài Hello xin chào anh chị em xin chào bạn à, Bảo Ngọc Thái bạn Trí Bùi bạn Phạm Phạm Văn Chính bạn Thuần Hiệp Gia Linh xin chân thành cảm ơn các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp của Quang Dũng BBD ạ. À, đầu tư chứng khoán nó không phải là chúng ta cầu nguyện để chúng ta có thể kiếm lợi lợi nhuận. À, một số các bạn sẽ tiếp tục đầu tư và nắm giữ à, cổ phiếu trong giai đoạn mà thị trường à, đang có chúng ta gọi là mang tính chất rủi ro rất là cao. Một số chúng ta sẽ đầu tư mua theo T3, T4. Nhưng chúng ta biết rằng là nếu trong trường hợp đợt này nó giữ tức là nó bị rũ rũ mạnh á thì cái việc mà bạn mua T3 hay T4 bạn có thể trả giá rất đắt bạn có thể lỗ đến hai thậm chí 30 phần trăm từng vào cổ phiếu khác nhau nên tại sao chúng ta thấy là được thì chúng ta được rất là gì ạ nhúm cái tí này nhưng khi mất thì chúng ta mất rất là nhiều lý do tại sao phần lớn nhà đầu tư lại bị mất rất là nhiều bởi vì họ không hiểu rõ là các cổ phiếu nó vận động theo quy luật như nào à, thị trường nó vận động theo quy luật cung cầu ở trong quá trình tích lũy nó có thể kéo dài 3 đến 6 tháng và sau đó nó bước vào một chu kỳ tăng trưởng một chu kỳ tăng giá đó là những cổ phiếu được gì ạ à, có kết quả kinh doanh tốt có những cổ phiếu mà chúng ta thấy là có những nền tảng tốt nguồn lực tốt và nó bước bắt đầu gia tăng tuy nhiên nguồn lực tốt đó thì trong khoảng thời gian ngắn cổ phiếu sẽ bước vào một giai đoạn đó là phân phối và trong quá trình phân phối như vậy thì bắt đầu giai đoạn hết chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu diễn ra và chính vì vậy thì các bạn biết rằng là khi mà giai đoạn hết chu kỳ tăng trưởng bắt đầu diễn ra thì điều gì điều gì ạ điều gì sẽ diễn ra với chúng ta cái điều đầu tiên đó là gì ạ cổ phiếu sẽ giảm rất là mạnh và tiếp tục giảm thường thì trong quá trình giảm đặc biệt là trong quá trình giảm này nếu trường hợp một vài trường hợp thị trường giảm nó sẽ giảm rất sâu giảm rất mạnh và tạo ra có những đợt bán tháo mạnh hơn nữa bao nhiêu các bạn đã thấy là sau mỗi chu kỳ thị trường giảm mạnh bán tháo là phần lớn chúng ta mất hết toàn bộ số tiền và gần như là không có động lực để quay trở lại thị trường à, có những nhà đầu tư chúng ta biết rằng là họ đã gì ạ đầu tư 4 tỷ sau đó họ mất toàn bộ gần như toàn bộ số tiền từ 4 tỷ đó chỉ còn 2 tỷ 3 tỷ thậm chí là còn vài trăm triệu nhưng khi họ tham gia những chương trình nào đó mà Dũng chia sẻ thì họ thường là có một cái gì ạ nói rằng là đã mất hết rồi bây giờ làm sao để giảm mức học phí cho mức thấp nhất tuy nhiên cái việc này nó không phải là Dũng muốn chia sẻ các bạn đã hiểu đơn giản là gì ạ bình thường nếu chúng ta giữ được tiền trong một cái chu kỳ à, thời gian vừa qua thì cái vấn đề không phải không phải là học phí mà vấn đề của chúng ta đó là chúng ta có hiểu rõ rằng là cái sự vận động của chu kỳ trong thời gian tới nữa hay không chu thị trường thì nó vẫn tiếp tục trong một chen giảm dù là bạn là ai dù là cổ phiếu của bạn là cổ phiếu gì thì cái việc mà nó bị giảm sâu việc bạn vẫn có thể bị mất tiền đây là những kiến thức hoàn toàn miễn phí mà các bạn có thể tự học ở đây các bạn không phải tham gia bất cứ chương trình nào của DVD quan trọng là các bạn hiểu rõ những gì Quang Dũng Mini chia sẻ cho các bạn tại những thời điểm khoảng khách quan trọng những khoảng khắc này là những khoảng khắc mà Dũng muốn cảnh báo phần lớn chúng ta trong một vài trường hợp thị trường có thể tạo ra như đợt sụt giảm sâu hơn mạnh hơn và khiến chúng ta mất thêm một vài trăm triệu nữa và tiếp tục có thể mất thêm nhiều tiền nữa một vài các tài khoản margin có thể bị giảm rất sâu và thậm chí cháy tài khoản tôi sẽ ví dụ cho các bạn một vài các à, đặc điểm để chúng ta có thể nhận ra rằng là tại sao các cổ phiếu thép nó lại tiếp tục trong chu kỳ giảm à, chúng ta biết rằng năm trước đó năm 2019 20 21 thì đó cũng không nhớ chắc chắn lắm thì trên thế giới cái nhu cầu thép bị ảnh hưởng rất lớn do Trung Quốc bị ảnh hưởng do đợt đấy là chúng ta gọi là mưa lũ chính vì vậy thì Trung Quốc là nước xuất khẩu thép rất là lớn vì ảnh hưởng nên dẫn đến rằng gì ạ giá thép trên thế giới gia tăng cộng với quá trình mà chúng ta gọi là Covid đúng không qua Covid diễn ra nên chính vì vậy thì nhu cầu thép thì vẫn còn nhưng sản xuất thép thì là không có nên dẫn đến là giá thép đã tăng tốc trong khoảng thời gian ngắn ở giai đoạn trước thì phần lớn các công ty thép họ bị thua lỗ rất là nặng bởi vì thời điểm đó hàng tồn kho nhiều nhưng giá thép thì không bán được tuy nhiên thì sau một giai đoạn giá thép tăng như vũ mão toàn bộ cái hàng tồn kho của họ ở giai đoạn trước đó đã được thì à, hưởng lợi bởi vì giá thép tăng và dẫn đến lợi nhuận của cổ phiếu đó bắt đầu tăng rất là nhanh trong khoảng thời gian ngắn và chính vì vậy giá thép đặc biệt là một số các cổ phiếu thép như là HSG, H tg na nkg đó là nam long chẳng hạn nó tăng như vũ bão bởi vì nó hưởng trực tiếp từ giá thép gia tăng một vài cổ phiếu như là HTG được hưởng lợi khi mà có sản phẩm mới có công nghệ mới có nhà máy mới nên được củng cố của chu kỳ tăng mạnh hơn Tuy nhiên thì mọi thứ đến một chu kỳ nào đó nó cần phải kết thúc đó là giá thép bắt đầu có xu hướng chứng lại mọi thứ bắt đầu có xu hướng dừng lại và bắt đầu phôi thép giảm xuống nhiên liệu đầu vào của thép giảm xuống và đặc biệt là giá thép bắt đầu lao dốc các doanh nghiệp trước đó thì đang gì ạ có lợi nhuận thì đến một thời điểm nào đó lợi nhuận bắt đầu gì ạ cao đột biến đó là giai đoạn cuối của một chu kỳ và sau đó bước vào một giai đoạn suy thoái và giá thép bắt đầu giảm giảm và tiếp tục giảm nếu chúng ta để ý một chút thì kết quả kinh doanh của thép ở trong thời gian tới trong quý 1 quý 2 đặc biệt là trong những quý 3 thậm chí là quý 4 có thể bị giảm rất là sâu nên chính vì vậy thì giá thép lại tiếp tục giảm và các doanh nghiệp uh, sản xuất về thép lại tiếp tục bị thua lỗ đó chính là chu kỳ giảm của một ngành chúng ta gọi ngành thép vậy bao nhiêu các bạn sẽ thấy là một chu kỳ giảm của ngành thép có thể diễn ra trong quý 2 quý 3 và quý 4 như vậy làm sao có thể giá thép có thể tăng được làm thế nào để giá thép có thể tiếp tục một chu kỳ mới được đó sau khi chu kỳ giảm của giá thép các doanh nghiệp làm ăn về thép có thể bị thua lỗ thậm chí sẽ có những doanh nghiệp bị phá sản khi mà giá thép nếu mà nó bị giảm bị ảnh hưởng về kinh tế thế giới lạm phát uh, những cái bất ổn chính trị trên thế giới sẽ có những doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ rất nặng và bị thâu tóm bởi các doanh nghiệp lớn nên chính vì vậy thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra doanh nghiệp có khả năng bị phá sản nếu trong trường hợp cái quản trị kinh doanh không tốt doanh nghiệp lớn sẽ thâu tóm cho dành doanh nghiệp nhỏ và đó chính là câu chuyện của thị trường về điều gì diễn ra nếu lại bạn lại tiếp tục bắt đáy bạn lại tiếp tục mua cổ phiếu ngành thép trong giai đoạn vừa qua đơn giản đơn là đấy là cái cách Dũng lấy một ví dụ để các bạn có thể hiểu đơn giản là nếu bạn tiếp tục mua bạn lại tiếp tục nắm giữ thì điều diễn ra bạn lại tiếp tục thua lỗ và có thể một khoảng thời gian một năm hai năm thậm chí là nhiều hơn bạn không có lợi nhuận trong đầu tư thậm chí chúng ta bị thua lỗ rất nặng nếu chúng ta không những tham gia vào và chúng ta lại tham gia vào trong chu kỳ bắt đáy mua trung bình giá sử dụng margin những đợt sụt giảm mạnh tiếp tục sụt giảm mạnh có thể diễn ra với ngành thép vậy điều gì diễn ra nếu các bạn lại tiếp tục mua một cổ phiếu ngành thép và các bạn lại định giá chiết khấu và kỳ vọng một ngày tốt đẹp nào đó cổ phiếu tăng với chiến lược a đó là phân tích kỹ thuật a thường thì mọi thứ sẽ đi trước chu kỳ và sẽ biết rằng là có dòng tiền lớn tham gia vào hay không và sẽ biết rằng là cổ phiếu đó đang được tích lũy đang được phân phối và sẽ biết rằng là thời điểm nào thích hợp để mua vào kết hợp với sự phục hồi của cổ phiếu ngành thép cho chúng ta biết rằng là thời điểm giá thép hay thời điểm cổ phiếu thép ở giá thấp nhất để các bạn mua vào nhưng nếu bạn không có thước đo bạn không hiểu rõ rằng là sự vận động của cổ phiếu ở giai đoạn này nó như thế nào thì chúng ta có thể trả giá khá là đắt trong việc thiếu hiểu biết trong đầu tư của mình chúng biết rằng là năm nay hôm nay nếu các bạn à, quan sát ở đây mạng có thể nó không được rõ lắm nhưng uh, Dũng đang ở Tam Đảo uh, khoảng cách cũng khá xa với Hà Nội trên một cái đỉnh núi khá là cao thời tiết hôm nay là khá mát mẻ tuy nhiên thì mạng thì nó không được uh, tuyệt vời như ở Hà Nội mong rằng anh chị em theo dõi chúng ta hãy theo dõi hết xem đi xem lại những video mà Dũng chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua à, cái điều đầu tiên mà hôm nay Dũng muốn nói anh chị em đó là sự cảnh báo cảnh báo về thị trường nếu nhà đầu tư chúng ta uh, tham gia vào thời điểm thị trường nó đang rất là yếu như thời điểm này chúng ta có thể mất rất nhiều tiền bởi vì lợi nhuận chúng ta có được trong mỗi thương vụ này rất là thấp nhưng tuy nhiên thì quá trình điều chỉnh chúng ta có thể mất 2 đến 30 phần trăm 2 đến 30 phần trăm là số tiền chúng ta có thể mất trên tổng NAV của mỗi chúng ta chỉ có duy nhất đó là chúng ta hãy trang bị cho mình kiến thức trí tuệ tại vì phát triển bản thân nó luôn luôn đi pha trước phát triển kinh doanh thời điểm này cái điều quan trọng nhất là bạn gì ạ à? dừng lại giữ được tiền đã vốn của bạn cũng biết rằng là nhiều bạn mong muốn là gỡ được vốn ngay mong muốn là có số tiền lớn ngay để bù đắp quá trình mất mát của mình trong suốt thời gian vừa qua tuy nhiên mỗi giai đoạn chu kỳ chu kỳ của thị trường nó chỉ kéo dài đến một thời điểm nào đó sau đó nó cần thời gian kết thúc để tái tích lũy lại và thời gian tích lũy tái tích lũy lại nó để kéo dài nửa năm thậm chí một năm ở ờ, theo quan sát của Dũng thì khả năng sau quá trình sụt giảm thời gian tới thị trường lại có thể bước vào một chu kỳ mới một chu kỳ mạnh mẽ hơn một sóng hồi lớn hơn mạnh hơn nếu như ai đang nắm giữ được tiền nếu ai đang có những khoản tiền đang nắm giữ và tiếp tục nắm giữ tiền trong thời điểm hiện tại cũng như là có những kiến thức nền tảng tốt trong quá trình chúng ta học tập giai đoạn này thì điều gì diễn ra chúng ta có thể đạt những lợi nhuận nhiều hơn như chúng ta đã từng nghĩ có thể 30 phần trăm 50 phần trăm thậm chí là 6 70 phần trăm trong thời gian ngắn từ đây đến cuối năm Tuy nhiên là chẳng có số tiền nào cả với chúng ta nếu chúng ta lại tiếp tục tham gia thị trường mà không biết cổ phiếu nó sẽ biến động nó vận động nó dao động và cũng chẳng biết rằng là nhóm ngành nào phân khúc nào sẽ được ưa chuộng trong thời gian tới tất cả cái điều này nó chỉ được nói với chúng ta đó là khi nào dòng tiền mới tham gia vào ở cách đây một vài hôm chúng tôi chia sẻ với anh chị em là nhiều khả năng nhiều khả năng dòng uh, năng lượng có được hưởng lợi trong thời gian tới tuy nhiên với những biến động của các cổ phiếu năng lượng vừa chúng ta gọi là biến động lỏng lẻo thì rõ ràng những dự đoán của Dũng nó không chính xác nhưng rõ ràng cái điều quan trọng nhất đó là Dũng không tham gia vào cổ phiếu năng lượng khi nó chưa có những quá trình tích lũy đúng nó chưa có những thời điểm tham gia đúng nó chưa có gì ạ thỏa mãn những yêu cầu mà tôi đưa ra tất cả cái điều này nó được biểu hiện trên hệ thống phương pháp VA. Nếu bạn nhà đầu tư căn bản, cơ bản, nếu là bạn là nhà đầu tư sử dụng thiên về cơ bản và bạn nghĩ rằng là cổ phiếu đang được hưởng lợi trong khoảng thời gian này, đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Bởi vì trong đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư chỉ thành công với phân tích cơ bản 25%. 25% là phân tích kỹ thuật. 25% là điều cực kỳ quan trọng đó là cổ phiếu phản ứng với thị trường bạn có cổ phiếu phân tích cơ bản rất tốt kỹ thuật rất tốt nhưng nếu cổ phiếu của bạn so với thị trường chung nó bị ảnh hưởng thì điều gì diễn ra bạn hãy rút ra ngay lập tức khi mà cổ phiếu đang bị phản ứng ngược lại với thị trường chung đó là thị trường chung giảm nhẹ nhưng cổ phiếu của bạn giảm mạnh hơn và đó chính là lý do bạn cần phải có một cái uh, nguyên tắc số 3 là cổ phiếu giảm mạnh hơn thị trường dù là cơ bản tốt kỹ thuật tốt nhưng bạn cần phải đứng ngoài bởi vì nếu bạn tiếp tục tham gia bạn phải trả giá rất đắt mà sẽ nói rằng là phân tích cơ bản cũng vâng cũng không có gì ạ ý nghĩa gì các bạn nói là phân tích kỹ thuật cũng chẳng có đúng với bạn bởi vì bạn đã áp dụng cả hai chiến lược đó và cuối cùng bạn vẫn bị thua lỗ nhưng tuy nhiên chiến lược thứ ba này bạn sẽ thấy là cổ phiếu mạnh hơn thị trường là những cổ phiếu đã được giữ vững khi thị trường bắt đầu có những chu kỳ giảm giá ngược lại nếu cổ phiếu yếu hơn thị trường đó là thị trường giảm 5 điểm cổ phiếu bạn giảm mạnh hơn thì cổ thị trường giảm một phần trăm cổ phiếu bạn giảm sàn đó là lý do bạn phải nhận biết rằng là cổ phiếu bạn đang ở đâu ngoài kia thì có những kẻ sẽ xúi dục bạn mua cổ phiếu có những kẻ bảo bạn là hãy trung bình ra xuống đi và cổ phiếu đang lao dốc vậy hãy đầu tư 3 đến 5 năm điều gì diễn ra bạn cần phải ăn cần phải mặc cần phải sống cuộc sống của bạn phụ thuộc vào gì ạ rất nhiều con cái gia đình những người thân của bạn bạn có nghĩ rằng là sau 5 năm bạn không cần cần tiền trong đầu tư chứng khoán hay không sau 6 năm bạn không sử dụng số tiền đó hay không ai đó bảo bạn nói rằng là hãy đầu tư đó những tiền của bạn là tiền vay từ gì ạ à? ngân hàng tiền của bạn tiền vay của người thân tiền của bạn là tiền mồ hôi công sức của bạn hàng ngày bạn cần phải sử dụng vào một thời điểm nào đó nếu bạn là người mà thật là thoải mái về tài chính thì câu chuyện này cũng không sao cả bạn có thể mua cổ phiếu tiếp tục mua cổ phiếu đặc biệt là những cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu ngân hàng và sau khoảng 3 đến 5 năm cổ phiếu bạn sẽ tăng lên vượt qua thậm chí là có thể lãi 6 đến 70 phần trăm thậm chí là một vài trăm phần trăm nhưng tuy nhiên bạn là nhà đầu tư lướt sóng bạn là nhà đầu tư ăn chênh lệch giá bạn là nhà đầu tư có giai đoạn nên chính vì vậy bạn cần phải có cho mình cái phương pháp phù hợp với tính cách con người số vốn nguồn lực của bạn chứ không phải là bạn nghe theo người khác nếu bạn tiếp tục đổ lỗi cho ai đó bạn đánh đi tất cả sức mạnh của mình nếu bạn tiếp tục nghe một ai đó bạn chẳng hiểu rõ là hệ thống đó nó vận động ra sao quy trình đó nó vận động như nào nguồn lực đó có đúng hay sai chính vì vậy bạn tiếp tục trở thành nạn nhân trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thực tế để phân tích cho bạn kiến thức cơ bản kiến thức kỹ thuật kiến thức là phản ứng của thị trường trong cái hôm nay nó không có gì với mới mẻ với Dũng Tuy nhiên cái việc để cho bạn hiểu rõ rằng là nếu mọi thứ chưa rõ ràng nếu mọi thứ không rõ xu hướng nếu mọi thứ đang trong một chu kỳ giảm thì ngay lúc này là lúc tốt nhất để bạn dừng ngay chiến lược đầu tư bắt đáy trong dạng này bao nhiêu bạn đã hiểu rõ điều này thông điệp này có thể comment số 1 đúng không ạ cổ phiếu dầu khí rõ ràng đang ở mức rất là cao nhưng tuy nhiên nó vẫn cho chưa cho chúng ta biết rằng cổ phiếu đó đang được tích lũy hay phân phối thực tế gì ạ quá trình phân phối nó vẫn tiếp tục diễn ra vậy cổ phiếu tốt mà nó đang phân phối thì tại sao chúng ta lại mua vào đơn giản thế thôi ạ cổ phiếu tốt mà người ta lại bán ra mà chúng ta lại mua vào thì tại sao chúng ta phải là tốt chúng ta còn là người tốt chúng ta còn thấy là rất nhiều người tốt nhưng họ thực sự có tốt hay không chúng ta cần phải có những thử thách với họ có một câu chuyện mà Dũng được nghe đó là gì ạ để tìm người bạn chơi chúng ta sẽ xem cách họ ứng xử với những ai đầu tiên chúng ta phải xem họ ứng xử với gì ạ bố họ những người thân của họ gia đình của họ như thế nào trong trường hợp nếu trong hợp họ hỏi là người tốt họ cho chúng ta họ cho chúng ta cho họ vay tiền nhưng cái việc mà họ ứng xử với người thân với bố họ với mẹ họ mà không tốt thì tại sao chúng ta lại cho vay chúng ta xem họ chơi với những ai xem nhóm bạn bè của họ chơi với ai xem những người họ đang chơi với ai và đặc biệt xem họ đang nói những gì trước sau nó có sự chính trực có đúng hay không đó là cách mà chúng ta có thể phân biệt được ở trong đầu tư chứng khoán cũng tương tự như vậy thôi ạ đó là gì ạ dù bạn có nghe kênh của Dũng hay bất cứ kênh nào khác thì bạn hãy nghe cả một chu kỳ cả một giai đoạn cả một quá trình để bạn biết rằng là tất cả video Dũng chia sẻ trên thị trường nó đều có những dấu ấn nó đều có những thước đo mà nó đều có những cái trải nghiệm để các bạn có thể trải nghiệm ra thời điểm này Dũng làm một video này mong rằng đây là video rất đặc biệt ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022 thực tế video này nó chính là ngày sinh nhật của con mình đó là mùng 5 tháng 7 năm 2009 cái việc mà thị trường nó diễn ra không biết là ngày mai nó như nào nhưng Dũng thấy có những cái thông tin nhạy cảm diễn ra nên Dũng lấy một cái mốc này để gì ạ để giúp cho chúng ta nhìn nhận rằng là nếu chúng ta tiếp tục đầu tư nếu chúng ta tập tiếp tục tham gia thị trường mà không hiểu thị trường nó đang mạnh lên không hiểu dòng tiền đang tham gia vào không hiểu dòng tiền đang bước vào một chu kỳ mới hay là tiếp tục bước sang một chu kỳ khác đó là giảm mạnh hơn và đó chính là những nạn nhân tiếp tục xấu số lại tiếp tục xảy ra trong một chu kỳ tiếp theo bạn nghĩ rằng là bạn đầu tư T3 T4 T5 thành công nhưng bạn thử hỏi xem là những ai đó hướng dẫn họ hướng dẫn các bạn đầu tư T3 T4 họ có thành công hay không họ có thành công hay không đó là cái điều mà các bạn cần phải hỏi why tại sao họ lại hướng dẫn họ chỉ cho bạn họ chỉ cho chúng ta cách để chúng ta lướt sóng trong đầu tư T3 tại sao lại như vậy Dũng lấy một cái sinh nhật của con trai của Dũng đầu lòng ra để muốn nhấn mạnh vị của bạn lấy một cái mốc như này để biết các bạn hiểu đơn giản đó là gì ạ có những lúc tôi muốn lấy một cái mốc nào đó để cho chúng ta biết là hãy bảo vệ số tiền của mình hãy giữ cho số tiền của mình tốt nhất quy luật nhân quả luôn đúng thời điểm khi chúng ta thành công hãy dành số tiền của mình tặng cho người thân chúng ta bố mẹ chúng ta là những người chúng ta gọi là những hạt giống màu mỡ nhất mà chúng ta dành tặng nếu các bạn kiếm được bao nhiêu tiền các bạn không dành không trích một tiền nhỏ để gửi đến gia đình chúng ta bố mẹ người thân chúng ta những mảnh đất màu mỡ tuyệt vời như vậy mà chúng ta không gửi thì cuối cùng chúng ta lại trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư ở trước khi phần kết của ngày hôm nay có một câu chuyện như thế này thực tế đây là cái cách mà Dũng thức tỉnh trong quá trình đầu tư chứng khoán khi tham gia một cái chương trình đào tạo của thầy macro đó là ứng dụng quy luật nhân quả trong lĩnh vực kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán trong xây dựng mối quan hệ gia đình trong uh, cảm xúc và trong nhiều lĩnh vực khác chúng thấy là mọi thứ luôn đúng câu hỏi đầu tiên điều gì diễn ra nếu các bạn giúp cho một ai đó số tiền của bạn chúng ta cũng tiếp tục giúp giúp nhưng nếu chúng ta không giúp cho họ cách để họ tạo ra tiền cách để họ sống thì một ngày nào đó giả sử chúng ta không còn trên quãng đời này nữa thì điều gì diễn ra giả sử một ngày nào đó chúng ta đi công tác ở một vùng xa nào đó chúng ta đến một nơi nào đó và chúng ta không có mặt ở đây thì điều diễn ra và có thể trong một vài ngày nữa Dũng lại tiếp tục tham gia một chương trình đào tạo khác một ai đó thì điều gì diễn ra lúc này Dũng ờ, không thể nào hướng dẫn chúng ta cách để thoát ra thị trường trong thời điểm này được không thể chia sẻ chúng ta một cách cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường nên ờ, với những cái cảm nhận thời điểm này Dũng mong rằng là những cái video này sẽ giúp chúng ta thức tỉnh tỉnh ngộ hơn trong quá trình đầu tư câu hỏi đầu tiên là gì ạ nếu ai đó giúp cho chúng ta một cổ phiếu để chúng ta mua cổ phiếu hoặc giúp cho chúng ta một cổ phiếu để chúng ta bán cổ phiếu trong trường hợp giúp mua cổ phiếu và bán cổ phiếu trong trường hợp chúng ta thành công thì đó chính là gì ạ bản thân Dũng sẽ hưởng được rất nhiều cái lợi lộc đó là gì ạ gieo được cái nhân tốt cho quý vị và các bạn tuy nhiên cái điều mà trái ngược ở đây đó là gì ạ khi các bạn nhận được những thông tin như vậy mà không hiểu nguyên lý hoạt động của nó các bạn thực hành các bạn đúng thì các bạn đang gì ạ đốt cái hạt của chúng ta gieo gì cả đó ví dụ như này chúng ta hiểu rõ hơn ạ một ai đó cho chúng ta tiền chúng ta dòng tiền để gì ạ để đi mua sắm thì rõ ràng chúng ta đang đang đốt gì ạ đốt hạt giống nhưng nếu bây giờ một ai đó hướng dẫn chúng ta cách thức để kiếm tiền và chúng ta dùng tiền đó để phát triển để giúp đỡ để làm những điều tuyệt vời thì cái việc giúp đó rất tuyệt vời Dung hôm nay cũng chỉ muốn gửi đến anh chị em đó là gì ạ tại sao chúng ta cần phải giữ tiền trong thời điểm này các bạn chỉ cần giữ tiền trong thời điểm này đó là lý do tại sao và nhớ kiến thức này để các bạn nắm rõ được trong VSA điều này như sau ạ viết ra khi mà quá trình thị trường giảm đến cái vùng chúng ta vùng hỗ trợ cũ chúng ta gọi là test đáy nếu quá trình giảm đấy mà lực bán mạnh hơn quá trình bán mạnh hơn dòng tiền bán lớn hơn áp lực bán nhiều hơn các cổ phiếu khỏe ở chu kỳ trước các cổ phiếu tăng ở chu kỳ trước đang có dấu hiệu lung lay ví dụ như là ri NT2 và một vài cổ phiếu khác vì nó đã khỏe hơn so với cổ phiếu cổ phiếu khác trong chu kỳ đi lên tuy nhiên nó đang bị ảnh hưởng rung lắc rất là mạnh thì đấy là một cảnh báo báo hiệu chúng ta biết rằng cổ phiếu mạnh trước đây đang yếu hơn thị trường và khi cổ phiếu mạnh đang yếu hơn thị trường là một trong những cái cảnh báo để giúp chúng ta nhận thức rằng là có một con sóng thần nào phía trước đó đang rình rập chúng ta trong đoạn này các bạn hiểu không ạ vậy những con sóng thần đấy đang rình rập chúng ta đoạn này thì quan trọng nhất là chúng ta gì ạ cần phải tiếp tục di chuyển và nơi đất có địa thế cao hơn nhưng có một số họ không tin họ tiếp tục tắm biển họ tiếp tục bơi lội giữa dòng nước mát mẻ nhưng điều gì diễn ra nếu cơn sóng thần này tiếp tục tiếp tục đi vào bờ và cuốn trôi chúng ta đi câu chuyện này là câu chuyện của rất nhiều nhà đầu tư Dũng đã chia sẻ khi mà thị trường tạo đỉnh Dũng đã chia sẻ khi mà thị trường bắt đầu bước vào một chu kỳ giảm mạnh cũng chia sẻ nhưng phần lớn chúng ta không quan tâm bởi vì chúng ta vẫn mải mê tắm biển chúng ta vẫn mải mê với dòng nước mát nhưng tuy nhiên mọi thứ có thể lấy đi tính mạng chúng ta trong đầu tư chứng khoán nó có thể lấy đi toàn bộ số tiền chúng ta và chúng ta không có cơ hội không có cơ hội để tiếp tục quay lại thị trường thị trường chứng khoán mang lại cho chúng ta tình yêu tiền bạc sự danh vọng nhưng nó cũng thể lấy đi của chúng ta tất cả tiền bạc tình yêu và danh vọng và điều này nó đến từ chính chúng ta nó đến từ chính con người chúng ta nó không phải đến từ ai khác mong rằng là trong những video này là những video truyền cảm hứng để giúp chúng ta có cái cách nhìn nhận thức tuyệt vời hơn có một điều mà Dũng mong muốn là là dù là tất cả các thông tin tích cực tiêu cực hoặc là thông tin gì nào đó nó diễn ra với cuộc sống chúng ta với thị trường chứng khoán thì bản thân tương lai phía trước nó còn rất nhiều cái điều tuyệt vời nữa Dũng muốn gửi đến anh chị em chúng ta trong thời gian tới điều đầu tiên chúng ta nhìn với tương lai tuyệt vời có thể diễn ra với chúng ta trong khoảng thời gian ngắn tới đó là Việt Nam sẽ bước vào thị trường mới nổi khi thực Việt Nam bước vào thị trường mới nổi chứng khoán chúng ta sẽ là một cái nước tăng rất là mạnh nó sẽ như vụ bão nó có một cái tốc độ tăng trưởng rất là nhanh nhà nhà có thể kiếm được tiền người người có thể kiếm tiền và tất cả nền kinh tế chúng ta sẽ bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh tuy nhiên bạn có tiền hay không tuy nhiên bạn đã gì ạ à, giải quyết được cái nỗi đau của bạn trong quá trình bị thu lỗ chưa tuy nhiên kiến thức của bạn tiếp tục bạn còn tiếp tục đầu tư nữa không ạ à? kiến thức của bạn đang ở đâu tại vì sẽ có rất nhiều người đầu tư 10 năm 10 năm đầu tư nhưng chỉ có 1 đến 2 tháng kinh nghiệm bao nhiêu bạn thấy là trong đầu tư chứng khoán có rất nhiều nhà đầu tư có 10 năm đầu tư có thậm chí 15 năm đầu tư nhưng chỉ có 1 2 tháng kinh nghiệm mà thôi ạ à. rất nhiều như vậy nhưng họ nói với chúng ta là gì ạ à? tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm nhưng thực tế là tôi có hai tháng đầu tư kinh nghiệm và có hơn 10 năm đầu tư và tất cả cái điều này nó giống như cuộc sống chúng ta có rất nhiều anh chị em cuộc sống của chúng ta không thay đổi chúng ta tiếp tục sống với cuộc sống thờ ơ cho số phận thờ ơ cho mọi thứ diễn ra với chúng ta và khi cuộc sống trở nên khó khăn giống như lợn đợt covid vừa rồi chúng ta không có tiền cuộc sống chúng ta lại tiếp tục khó khăn hơn và lúc đó chúng ta lại tiếp tục đổ lỗi phàn nàn bao biện và tiếp tục khi chúng ta có năng lượng như vậy thì điều gì diễn ra cuộc sống lại tiếp tục bế tắc hơn nhưng phía trước của chúng ta phía trước chúng ta là những điều tuyệt vời là chứng khoán cận biên là những cái cơ hội để chúng ta tự do tài chính là cơ hội để chúng ta có đủ tiền để đi tất cả những nơi đâu mà chúng ta muốn là cơ hội để chúng ta có thể mua được những cái xe mà chúng ta yêu thích là cơ hội để chúng ta mua được cái nhà chúng ta thích là cơ hội để chúng ta đầu tư một năm chỉ cần một năm thôi ạ à, ta có thể sống được 10 năm nhưng tất cả điều dễ dàng như vậy tưởng chừng là ai cũng thể làm được nhưng chỉ có một số ít họ biết nguyên tắc này để họ đầu tư thành công thôi ạ à bởi vì nếu bạn biết điều này bạn có thể kiếm được năm sáu trăm phần trăm năm không trăm hai mươi hai mốt bạn thậm chí đầu hai hai, nhưng phần lớn chúng ta không biết điều này nên chúng ta cần phải trả giá cho việc thiếu hiểu biết của chúng ta à, Dũng xin ờ, cảm ơn tất cả anh chị em đã đồng hành cùng với Dũng trong suốt thời gian vừa qua nên chính vì vậy thì trong thời gian tới để truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư nhiều hơn trong lĩnh vực đầu tư của mình cũng như là truyền cảm hứng cho anh chị em hiểu rõ rằng là các quy luật vận động của thị trường hiểu rõ các quy luật vận động của nền kinh tế chúng sẽ tiếp tục chia sẻ các loại video chia làm bốn dạng khác nhau dạng thứ nhất sẽ nói về gì ạ các chiến lược đầu tư cổ phiếu nói về làm thế nào để mua cổ phiếu nói về làm thế nào để bán cổ phiếu làm thế nào để phân tích kỹ thuật kinh tế vĩ mô các siêu cổ phiếu đặc biệt là những cái nhóm ngành nào có thể tác động đến chu kỳ trong thời gian tới Dũng sẽ tiếp tục với chủ đề đó là gì ạ? Chủ đề là nếu thị trường chúng ta và thị trường mới nổi thì nền chứng khoán chúng ta, nền kinh tế chúng ta, mọi thứ nó sẽ phát triển như nào? Cơ hội đó là cơ hội ngàn năm có một mà sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Chủ đề thứ hai Dũng muốn gửi anh chị em đó là chủ đề về cảm xúc. Chúng ta biết rằng trong đầu tư chứng khoán cảm xúc chiếm 80% sự thành công của chúng ta. Chúng ta không hiểu rõ là cảm xúc chúng ta nó đến từ đâu chúng ta biết là chúng ta nhận rõ rằng cái mỗi cảm xúc đó nó được biểu hiện trên cái sự tập trung ngôn ngữ cơ thể và ngôn từ chúng ta kể như thế nào tất cả cái điều này chúng đều chia sẻ trong mấy khóa đó là bí mật đầu tư chứng khoán nếu bạn nào đầu tư mới nếu bạn là mới tham gia thị trường có thể tham gia chương trình đó bởi chương trình đó với mức phí rất là hợp lý để chúng ta có thể học ngay từ đầu trước khi chúng ta có thể từ một nhà đầu tư F0 trở thành nhà đầu tư trung não luyện ngoài ra còn rất nhiều chương trình khác nữa bạn thấy là miễn phí bạn có thể tiếp tục tham gia Dũng tiếp tục tham gia với bạn đó là những cái trải nghiệm của Dũng đó trải nghiệm về cuộc sống trải nghiệm phát triển bản thân đặc biệt là những trải nghiệm Dũng đang đi học tất cả những chương trình khác ở Việt Nam cũng như trên thế giới những chương trình này là hoàn toàn miễn phí trên kênh YouTube của Quang Dũng tuy nhiên thì à, một cái trải nghiệm tuyệt vời nữa đó là hỏi gì đáp đấy tất cả các anh chị em hỏi những câu hỏi về lĩnh vực đầu tư chứng khoán về cuộc sống về quản trị cảm xúc về các mối quan hệ về tất cả những việc kinh doanh thì Dũng sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ rằng tất cả khía cạnh cuộc sống làm video để hướng dẫn cho chúng ta làm video để chia sẻ chúng ta những câu hỏi của các bạn Dũng mong rằng là nếu các bạn nào lần đầu tiên tham gia lần đầu tiên biết kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh của Dũng và chia sẻ cho người bạn của mình bởi vì Dũng mong rằng là các người bạn của bạn cũng sẽ được tiến bộ phát triển giống như các bạn một lần nữa xin chân thành cảm ơn và nhớ là đăng ký kênh của Dũng bởi vì lần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video tiếp theo và có một cái điều đặc biệt nữa Dũng muốn gửi đến anh chị em các bạn Chương trình bí mật đầu tư chứng khoán sẽ được diễn ra trực tiếp tại Hồ Chí Minh vào cuối tháng 8. Chương trình này thì ờ, Dũng đang lên kế hoạch để giúp chúng ta hiểu rõ được là cảm xúc, thực hành, làm sao để quản trị cảm xúc, hiểu rõ được cái quy luật của cung cầu, hiểu rõ rằng là các big boy nó vận động ra sao. và hiểu rõ được các quy luật của kinh tế vĩ mô, đặc biệt là mình hiểu rõ rằng làm thế nào từ một nhà đầu tư không biết gì để trở thành nhà đầu tư thành công sẽ có rất nhiều bài học ở đây từ những bài học cảm xúc được trực tiếp trên hội trường diễn ra hai ngày đường link thì uh, Dũng chưa, chia, chia sẻ nhưng sẽ có chia sẻ trong một vài ngày tới thì trong video này Dũng mong rằng là nếu bạn nào đang ở Hồ Chí Minh hoặc là gần Hồ Chí Minh thì hãy đón chào